Trong thực tế các con đều biết rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật có hình trụ. Vậy những đồ vật nào có hình trụ và để nhận biết nó thế nào là hình trụ, chúng mình cùng tìm hiểu đồ vật thứ nhất có hình trụ. Đây chính là hộp sữa ông thọ mà các con vẫn sử dụng để uống hàng ngày. Sử dụng hộp sữa ông thọ này chính là có dạng hình trụ đây các con nhìn, dạng hình trụ của hộp sữa, hộp sữa này có hai mặt đáy. Đáy trên là để mở nắp, đáy dưới phần bịt kín thì các con thấy hai đáy của hộp sữa nó sẽ là hình tròn. Và ngoài ra thì xung quanh nó gồm có một mặt xung quanh được nối bằng mép một mép hàn và tạo thành hộp sữa như thế này và hộp sữa này có hình dáng là hình trụ. Các con quan sát đây chính là hình trụ. Hình trụ gồm có hai mặt đáy là hình tròn bằng nhau và có một mặt xung quanh. Cô nhắc lại, hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh. Như vậy thì gọi là hình trụ. Trong thực tế chúng mình sẽ tìm được rất nhiều đồ vật có hình trụ. Khi nào sang phần luyện tập, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm Bây giờ chúng mình cùng sang tìm hiểu hình cầu. Trong cuộc sống của chúng mình các con đã gặp những đồ vật nào có hình cầu? Có thể kể ra được không? Chúng ta sẽ có những đồ vật có hình cầu như là quả bóng mà các bạn nam vẫn thường chơi đá bóng. Đây là quả bóng đá có dạng hình cầu. Rồi quả địa cầu để biểu diễn trái đất thu nhỏ nó cũng có dạng hình cầu